Và cũng chúng tôi xin thông tin thêm là số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu sẽ vượt 2 triệu người trong vòng 3 ngày nữa. Mức độ lây lan tại New York có dấu hiệu chậm lại. Đây là một thông tin đáng chú ý. Và với số ca mỗi ngày là khoảng 60 đến 80 nghìn người thì chỉ trong vài ngày nữa thôi thì số ca mắc Covid-19 sẽ vượt 2 triệu người. Mỹ tiếp tục có số ra số ờ, là quốc gia có bệnh nhân Covid nhiều nhất với 558.000 người mắc và 22.000 ca tử vong. Trong đó, bang New York ghi nhận 758 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, giảm 25 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tại tiểu bang tính đến nay là 9.385 người. Tại cuộc họp báo cáo cập nhật tình hình chống dịch ngày 12 tháng 4, thống đốc năng thống đốc ờ, bang ờ, New York Andrew Cuomo đã nhận định rằng mức độ lây lan của đại dịch đã có dấu hiệu chậm lại Trước đó trong buổi họp riêng cùng ngày của thị trưởng thành phố New York Binder Brasilo cho biết là đã có những thông tin dấu hiệu khích lệ trong cuộc chiến chống dịch tuần vừa qua và số người cần phải được trợ giúp bằng máy thở à, tiếp tục giảm. Ông Cuomo cũng đã nêu rõ kể từ ngày 13 tháng 4 tất cả những người làm việc tại thành phố New York có tiếp xúc với người dân phải đeo khẩu trang. Và trong khi đó tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 4 theo Golden tại châu Âu ghi được à, 881.000 ca nhiễm COVID-19 với 76.786 ca tử vong và 221.548 ca bình phục nhiều hơn ca tử vong đấy. Bây giờ chúng ta sẽ từng đi một từng nước nha. Ở tại Pháp thì tính đến tối, hết tối ngày hôm qua thôi thì đã cướp đi sinh mạng 14.393 à, người, tăng 561 ca trong 24 giờ. Trong số đó thì có số ca tử vong trong bệnh viện là 9.253 tăng 310 ca và 5.140 người tức là tăng 251 người trong các nhà dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội. Chủ yếu là ở những cái trại dưỡng lão với cả bệnh viện thôi chứ còn à, thực ra thì ở nhà ít thì số bệnh nhân nhập viện tại Pháp thì là khoảng 31.800 tăng 5 ca so với 6 trong đó là có 6.845 trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt tăng 220 người Kể từ đầu dịch, nước Pháp đã ghi nhận 96.403 trường hợp xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, tăng 1.613 trường hợp, trong đó 37.188 người tại các viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội. Ừ. Bên cạnh 27.168 người đã ra viện và khỏi bệnh. Pháp ước tính là hàng chục nghìn ca nhiễm virus phải tự cách ly điều trị tại nhà. Tại Nga thì tính đến 6 giờ ngày hôm nay ghi nhận 15.770 70 ca nhiễm COVID-19 tăng với 130 ca tử vong và 1.291 ca bình phục. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại thành phố Moscow cho biết trong vòng 10, trong ngày 11 tháng 4, cảnh sát cùng với nhân viên cơ quan kiểm tra hành chính kỹ thuật OATI, Sở Thương mại và Quân đội đã lập 1.358 biên bản vi phạm quy định giãn cách xã hội theo quy định vi phạm hành chính của thành phố. Những người đã tụ họp ở hoặc rời nhà không có lý do theo như quy định đã được thị trường ban hành thì cơ quan này cũng cho biết rằng là ngày 10 tháng 4 khoảng 3,5 triệu người đã rời khỏi nhà trong vòng 6 giờ và tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 4 theo Wonder Matter châu Phi đã ghi nhận 15.082 ca mắc bệnh COVID-19 và 791 ca tử vong và chung theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC thì báo cáo mới nhất cho biết là dịch Covid-19 đã lan rộng 52 trên 55 quốc gia. Cho đến hiện nay thì có 2.922 ca trong tổng số mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi và hồi phục sức khỏe tốt. Bộ Y tế Nam Phi đã thông qua đã thông báo ghi nhận thêm 145 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại năm quốc gia 56 triệu dân này là 1.173 trường hợp, trong đó có 25 ca tử vong. Và trong khi đó, thống kê từ Wondermeter, số ca nhiễm tại quốc gia này lên đến tới 2.173 vào 6 giờ sáng ngày 13 tháng 4 Bộ Y tế tính đến thời điểm hiện tại, Nam Phi đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 80.085 người. Dự kiến nước này sẽ nâng năng lực xét nghiệm từ 5.000 người một ngày lên 15.000 người một ngày trong những ngày tới và 30.000 người vào cuối tháng 4 này. Cũng như Bộ Tư pháp, cùng ngày Bộ Tư pháp Nam Phi đã cho biết là 23 giám thị và 3 phạm nhân tại một trại cải tạo tại thành phố S London đã dương tính với SARS-CoV-2. Toàn bộ lực lượng giám thị cùng với 269 phạm nhân tại đây đã cách ly để xét nghiệm. Còn tại Ai Cập thì đã phát hiện thêm 126 ca nhiễm SARS-CoV-2, 13 trường hợp tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế Ai Cập ấy, thì hiện tổng số người mắc bệnh đã lên tới 2.065 trường hợp với 159 người tử vong và 100 447 người khỏi bệnh. Tính đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 4, Algeria đã ghi nhận thêm 89 tổng số ca nhiễm bệnh mới và 18 trường hợp ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 1.914 người và 293 ca tử vong, một và 460 người được điều trị khỏi. Hiện tại COVID-19 đã lan sang 46 đến trên 48 tỉnh thành phố tại quốc gia này. Trong số đó các ca bệnh 60% có độ tuổi trung bình từ 50 trở lên. Algeria đã huy động được tổng cộng 6.000 giường bệnh cũng như máy hô hấp nhân tạo để hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Và Algeria đang xếp thứ ba ở châu Phi về tổng số người mắc COVID-19 sau Nam Phi và Ai Cập, nhưng quốc gia thì có số ca tử vong cao nhất châu Phi với tỷ lệ trên 15% với 293 ca tử vong với một và trên 1.914 người nhiễm bệnh. Ngày 12 tháng 4 thì Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận là 4.789 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 56.956, có thêm 97 từng trường hợp người tử vong do COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nâng trường hợp tử vong lên 1.198 người và số người được điều trị khỏi là 3.446 và số người đã tiến hành xét nghiệm trong 24 giờ qua là 35.720 trường hợp. Bộ Y tế Ả Rập Xê Út đã thông báo phát hiện thêm 429 người SARS-CoV-2 và 7 trường hợp tử vong sau đó do COVID-19. Hiện tại là số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Ả Rập thì là 4.462 người và 69 bệnh nhân tử vong. Ngoài ra, có 761 người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và ra viện. Và theo như hãng thông tín nhà nước SPA, quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saudi thì đã kéo ra lệnh kéo dài giấy lệnh nghiêm giới nghiêm. Thì Bộ Y tế Iraq đã xác nhận thêm 43 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân là 1.352 người. Theo Bộ Y tế Iraq, cho đến nay thì đã có 76 trường hợp tử vong do COVID-19 và 640 người được điều trị khỏi bệnh nhà chức trách Iraq đã thực hiện một số biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, trong đó có gia hạn lệnh giới nghiêm cho toàn quốc đến ngày 19 tháng 4. Bộ Y tế Oman đã thông báo phát hiện thêm 53 ca nhiễm SARS, nâng tổng số ca mắc lên 599 và 4 trường hợp tử vong và 109 người bình phục. Tại Việt Nam thì tính đến 6 giờ chiều nay thì đã ghi nhận 265 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 145 ca đang bình phục. Còn lại thì đang được điều trị tại 14 bệnh viện, 22 người đã có xét nghiệm âm tính lần 1, 16 ca với âm tính lần 2. Và hiện tại là đã có 75.291 người có tiếp xúc gần từ vùng dịch và đang được theo dõi sức khỏe cách ly. 713 người cách ly tập trung tại bệnh viện và 15.564 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác, 59.014 cách ly tại nhà, tại nơi cư trú. Chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những video sau. Thân ái chào tạm biệt.